cái việc mà thờ cúng tại gia làm trong cái dằm tháng bảy thế nào rồi các nghi lễ nghi tại gia mà làm trong cái công ty cửa hàng hay là nhà máy xí nghiệp của mình thế nào rồi à, các cái nghi lễ thực hiện phóng sinh cũng như việc nên hay không nên trong trình đồng cổ và xây dựng làm nhà đối với cả thời điểm dằm tháng 7 thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với chị các bạn về cái nội dung là cái việc mà cúng dằm tháng 7 tại gia thế nào bản thân là rất là nhiều những chuyên gia phong thủy cũng như là trong những cái ờ, buổi talk sâu buổi chia sẻ lần trước tôi cũng đã nói rất nhiều về cái phần ờ, mục đích rồi ý nghĩa rồi ờ, vai trò rồi các cái nội dung liên quan đến những điều kiêng kỵ trong dòng tháng 7 anh chị có thể theo dõi các video mà tôi đã chia sẻ trong những cái một vài tháng một vài năm vừa qua thì trong video này chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung tức là uh, cái dòng tháng 7 thì cái việc nghi thức nghi lễ trong việc cúng bái là như thế nào bản chất cái việc mà à, văn hóa thờ cúng của người Việt đó là cái cách chúng ta giáo dục cái đạo hiếu đó là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn rồi là cái nơi chúng ta nói đến cái văn hóa nói đến cái tư tưởng nói đến cái, cái mong cầu của mình để chuyển hóa cái đấy thành cái năng lượng giúp anh chị tích cực hơn trong cuộc sống cho nên thành ra là vào thời điểm trong tháng 7 chúng ta biết đây là cái lễ Vu Lan báo hiếu đây là cái lễ mà con cái báo hiếu cha mẹ đây là cái lễ mà xá tội công nhân cho nên thành ra là à, một năm thì uh, có trong nhà anh chị thì trong nhà chúng ta thì nhiều khi uh, có những người mà mất không có người thừa cúng bằng hạn này trong họ này hay là trong nhà mà chẳng mà anh chị mà uh, ờ, xảy nhỡ này đúng không ạ hoặc là con cái mà uh, thế nào đó đúng không ạ thì uh, những cái vong linh như vậy thì người ta hay gọi là những cái người mà kém may mắn còn chưa kể những trường hợp mà những cái vong linh khác ví dụ như là chết đường chết chợ chết cầu chết cống rồi không có chết không có ở nhà chẳng hạn thì người ta tính một cái ngày lễ chung tức là một cái ngày để thực hiện việc đấy đó là trong cái giai đoạn tháng 7 cho nên ra là cái giai đoạn để mà tốt nhất để thực hiện cái lễ cúng trong rằm tháng 7 thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch nó sẽ kéo dài cho đến uh, ngày 16 tức là đến hết cái ngày 16 thông thường thì ở ngoài Bắc thì chúng ta có thể làm đến ngày 15 trong miền Nam thì chúng ta làm hết đến ngày 16 âm lịch qua ngày 16 âm lịch tức là hết cái thời điểm cái trăng tròn nhất tức là âm cực thịnh thì bắt đầu là người ta sẽ không có làm cái nghi thức như thế này nữa cho nên bây giờ là ở tại gia thì chúng ta sẽ thực hiện cái nghi thức dầm tháng 7 thì khi mà thực hiện cái nghi thức dầm tháng 7 này thì nó sẽ có mấy cái việc cần như sau cần phải làm cái việc thứ nhất đó là cái văn ít cáo gia tiên tức là cái việc mà thần linh gia tiên tức là chúng ta làm lễ để mà Ờ, ờ, tạ thần tạ thần tại gia đúng không ạ vì công đức có thần bảo hộ che chở cho nên kỵ tà sát quỷ làm cho gia đình bình an